Dạ, chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào bạn Nga bên đó Em tên là Hoàng Ngọc, à, năm nay em 23 tuổi Hiện em đang là nhân viên thẩm định tại công ty tài chính Home Credit Việt Nam Ban đầu em là nhân viên chăm sóc khách hàng Xong em mới vừa được chuyển qua bộ phận thẩm định bên công ty bên đây ạ à. Quê em thì ở Tây Ninh nhưng mà em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Bên kia là thẩm định em làm nghề gì? Em tên là Võ Đức Lợi, năm nay em 28 tuổi à, Em hiện giờ là kỹ sư IT của một công ty Nhật quê ở đâu dạ quê em ở sóc trăng em lên thành phố hồ chí minh được lâu chưa hồi đó lúc em học đại học thì em học ở cần thơ ừ. dạ à, sau khi tốt nghiệp em có đi tu nghiệp ở nhật 3 năm ờ, sau em sống ở thành phố hồ chí minh có khoảng được một năm rưỡi mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi tính ra thì em chỉ có được một mối tình mà quen nhau thì chỉ được hơn có một tháng thôi ờ một tháng rồi có kịp nắm tay nắm chân gì chưa à, chắc là kịp nắm tay thôi <laughs> hôn chưa dạ chưa trời ơi tiếc quá cũng mang tiếng có một mối tình mà chưa được hôn trời ơi dạ em giới thiệu về bản thân mình nè những cái điểm mạnh điểm yếu của em thì em là một người rất là vui vẻ hòa đồng biết cách uh, quan tâm đến mọi người xung quanh đúng rồi chăm dạ. sóc khách <laughs> hàng mà em không có biết cách che giấu cảm xúc của mình á chị chỉ cần nhìn ờ, gương mặt em nhìn biểu cảm của em vậy cũng tốt chứ che làm gì em đâu cần đậy chi mở ra đi khi mà đi chơi với bạn bè chị nhiều lúc mà có ai đó trong nhóm á làm cho mình buồn á chị em thì không có giấu được cái cảm xúc của mình làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người ờ. dạ. bạn trai thấy <laughs> sao em đuổi bạn gái về hả à, dạ em sẽ đưa bạn bạn về rồi nói chơi mà làm thiệt luôn trời <laughs> rồi tôi nói chơi mà một một khi đã không vui rồi á chị thì mà mình ở lại mình cũng không có được vui ủa rồi đưa bạn gái về rồi có quay lại không chắc em xin phép em về chung với bạn gái ờ, em rồi có lần sau thì hai cái gì đó thì em sẽ à, nói chuyện với mấy bạn của em bạn uh, có khuyết điểm gì và ưu điểm gì hay quên hay đi lạc đường trời ơi lúc mà em giận á em thêm hay em lặng một là em phải bỏ đi chỗ khác cái này tốt mà này ưu điểm mà giận bỏ đi đâu, được rồi phụ nữ ghét vậy lắm ví dụ như hai người giận nhau em em muốn xử lý sao khi em giận á thì thường em hay im lặng lắm chị em không có muốn nói ra những cái lời của mình trong lúc giận hơn ờ, nhưng mà em hy vọng cái bạn nam lúc mà em giận á đừng có bỏ mặt em tức là bạn ấy hay cái chọc cười em đi nhưng bạn ấy đòi bỏ đi rồi kìa <laughs> em nghĩ là sau khoảng thời gian chợ một một ngày sau đó hay là tối đó hay là một cái gì đó khi mà mình đã nguội nguội dạ, dạ. ta nói giận quá nóng quá mất khôn cái này là được em sẽ tìm một người yêu thế nào để có thể phù hợp để mà tiến tới xa nữa mình mình phải gần nhau để mình tìm hiểu nhau gần thì dễ mà giờ ở chung gần gì đâu dạ <laughs> thử được không dạ được gì đối với em là người người con trai thì em cũng thích điều đó mà nhưng mà em em tự suy nghĩ thì nó cũng không tốt cho người phụ nữ thích cũng thẳng thắn thích nhưng mà biết rồi thôi vậy được rồi em có chịu sống thử anh nghĩ sao dạ. Ờ, tìm hiểu đi chơi với nhau tiếp xúc nhau một phần nào đó cũng sẽ hiểu nhau tính nhau nhiều rồi nên là không nhất thiết là phải sống thử tại vì em cũng quan niệm là như vậy cũng rất là thiệt thòi cho con gái tụi em sau khi kết thúc một mối quan hệ dù ai đúng ai sai không cần biết bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả yeah. Dạ. cho nên quý vị phải yêu thương phụ nữ nha cho tràng có tay cho phụ nữ nói vậy thì cũng công bằng nhưng mà anh thấy rằng cũng có một vài người sau khi sống thử nhau chia tay là bạn trai cũng gọi là thiệt thòi hơn nhiều bạn nữ thiệt thòi gì đâu nói nghe thử rồi thiệt thòi thiệt sao thiệt thòi hơn á thành ra đừng bây giờ mình nói giờ cái, cái gì cũng phụ nữ thiệt thòi hết vậy cũng không công bằng với ờ, phụ nam đúng không em rồi thôi cho chàng hố tay cho phụ nam rồi vậy đi thôi bây ờ, giờ vô lại là chúng ta à, phải suy nghĩ thật kỹ khi mà ta sống thử với nhau bây giờ à. em em muốn tìm ờ, một người bạn trai như thế nào cao hơn em khoảng mét sáu trở lên là được Rồi. em thích bạn trai vừa người em quan trọng về tính cách hơn ừ. bạn ấy là một người chín chắn trong đó thì pha lẫn một chút hài hước một người tâm lý biết xử sự với mọi người khác em thích bạn trai có người nước hoa anh nặng nồng quá không thích nước hoa dạ đúng rồi em có tại sao nước hoa không dạ không Ê, bạn này thích mùi cơ thể <laughs> không lo có, có những dịp quan trọng như là gì đó em mới xài em có đọc một cuốn sách đó là khi mà mình sử dụng nước hoa không phải là mình thể hiện bằng cách gì mình nhưng mà mình nói là mình tôn trọng phía đối diện nên em bạn bên đây hơi tâm lý đó dạ. hơi chín chắn luôn đó rồi bên đây ngon đàn trai ngon dạ, lắm mà dạ đùa cao nhiêu chiều cao của em nó không ổn định lắm chị <laughs> chiều cao mà không ổn định cân nặng không ổn định chứ chiều cao mà không ổn định là sao ông? dạ hồi đó em đi học ở cần thơ em đi ờ, khám sức khỏe đo em là một m sáu mươi lăm ừ. trước khi em đi nhật á thì em có khám sức khỏe lại một lần nữa rồi à, người ta đo em m sáu bốn vậy là sáu bốn chắc à bây giờ đi về. rồi cái qua bên nhật á khám sức khỏe định kỳ hàng năm á à. người ta đo em có mét sáu ba <laughs> bữa hổm em mới đi khám thì lại quay lại mét sáu bốn giờ đo lại chắc mét sáu hai quá rồi hỏi cân nặng thật ra thấy cũng dí dỏm hài hước cô này cô thích người vui vẻ quan trọng nè dạ chừng nào tiến tới hôn nhân được dạ chắc hai đến ba năm nữa được rồi hai ba năm nữa rồi em chờ được không em muốn bao lâu nữa kết hôn Dạ em nghĩ thì em cũng còn trẻ Em cũng dự định khoảng hai ba năm nữa à. em mới kết hôn Lúc đó thì uh, em mới cảm thấy là mình chín chắn Và có thể tự lo cho gia đình nhỏ của mình được Anh? <laughs> dạ cho chú Anh Chú Huyền Linh Ý cho tôi vàng các tường nhiều đúng không? à, nó chơi vui thôi bạn bên đây rất là dễ thương dạ. người rất là rất là thật tính mặc dù bạn đi nước ngoài 3 năm như thấy là cái chất uh, gọi là miền tây nó rất là rõ rệt sóc trăng đó làm dâu ở sóc trăng được không à, em cũng không biết nữa tại vì uh, trước giờ thì cũng chưa có thử bao giờ chưa có thử hả thử rồi à. ngồi đây chi <laughs> trời ơi chuyện này đâu có thử được bây giờ thí dụ bạn trai nó thôi giờ về làm dâu sóc trăng đi à, dạ không sao em có đặt nặng ở đây làm dâu ạ à. em không thích gì nhất ở người đàn ông tính toán keo kiệt quá con trai ở dơ tức là người phải sạch sẽ nhìn coi này có hơi dơ không <laughs> dạ không có keo kiệt không dạ không thôi hai thứ đó không có gì trơn còn gì nữa không em không thích con trai mà hói thì thô mà có mụn nhưng không có dạ có hói cũng hơi hơi hói nữa trời ơi sao cái này căng quá vậy ủa người ta có mụn thì về nặng chứ có gì đâu không thích dạ tại vì tính em em thích đi ăn đi uống đi ăn ngon đi để là em thích là ờ, bạn đối diện với em là sao cho em cảm giác ăn ngon miệng <laughs> có mụn ủa thấy mụn không ngon miệng hả mụn giống như rắc muối tiêu vậy em tự nhiên là không thích có mụn là sao à. hôm nay ờ, mình có đi với ai không em dạ em có đi với ship ờ, sếp của em với bạn làm cùng công ty ừ, em chào anh quyền linh chào chị cát tường Rồi à sếp trẻ đẹp dữ ta <laughs> em uh, quen bạn bè bạn trai bạn gái gì em có thích người nào có mụn không Dạ, với cái cạnh em là một uh, phái đẹp thì em suy nghĩ rằng là một người bạn trai thuyết phục bạn gái không chỉ là ngoại hình thôi, nó còn mang ở tính cách, ở lời nói và thái độ nữa. Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy uh, anh Lợi thì có lẽ là bạn ấy có thể thay đổi suy nghĩ dù cho anh ấy uh, có mụn hay không có <laughs> mụn không phải là vấn đề trong tình yêu em cảm giác bạn gái thế nào chưa xét về lời nói của bạn ấy thì với một sự tương đồng rằng là với bộ trang phục của hai bạn ngày hôm nay thì em thấy là có sự tông sực tông em cảm nhận ở lời nói của bạn nữ có một sự chân thành và tình cảm bạn nữ um, rất là dễ thương đặc biệt là một người mang cái tính cách mà em nghĩ rằng là với một người con trai hiện tại chắc chắn sẽ lựa chọn và sẽ không để bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với một bạn gái như thế rồi cảm ơn hay quá em có đi dài không em đi với em họ và những người bạn thân của em ạ à. con chào chú Hoàng Linh chào chị Cát Tường ạ à. rồi hai người bạn với nhau rồi xin lỗi mình nặng mụn chút nha à, em thấy uh, như cái chú ngồi kế chú Hoàng Linh bển sao anh à, rất là chín chắn ngoại hình thì cũng tương xứng với bạn ngọc với lại cái vấn đề mụn á ý của bạn ngọc là mụn nhiều á chứ không phải là một xíu <laughs> mụn bọc á phải không nghĩ là nếu như hai bạn à, đồng ý với nhau tụi em cũng ủng hộ cho bạn cảm ơn em bây giờ à, hai bạn trẻ sẽ gặp mặt có hai phút nha cưng kéo mang hợp á bạn trai bên đây cũng dễ thương bạn gái cũng dễ thương nào dạ, chào em anh đến dịch anh có mang món quà à, tặng cho em lần gặp đầu tiên thì anh thấy em sao à, anh thấy em à, dễ thương nói chuyện nghe rần gũi tông thiệt tông ha anh có biết nhậu không không có được giỏi <laughs> con trai miền tây muốn biết nhậu không nhậu là tốt chứ sao em muốn có người có nhậu hả dạ đúng rồi tại vì em em nhậu không được nên em hy vọng khi mà đi chơi với bạn bè có người là gánh thay em <laughs> vậy chắc để anh cố gắng đừng đừng đừng đừng đừng đừng vì sắc đẹp mà mê muội đi nhậu như cưng <laughs> cái chuyện này bỏ qua không có dạ. cố gắng sau này mà hai đứa có tiến tới xa hơn á dạ. thì ờ, anh ờ, sẽ ở, ở sài gòn hay là về quê anh thì có dự định là anh sẽ làm làm việc ở sài gòn làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình không còn làm việc thì anh anh mới ý định là phải mình về quê mình sống anh thì anh thích ăn ăn bánh ở ở nhà mẹ nấu nên anh có có có một ý tưởng là anh muốn mở một cái tiệm bánh gì đó bánh à, gì dạ bánh củ cải làm bằng củ cải hả dạ hùng vốn mở tiệm bánh được á à, em thì cũng có một ý định là sau này em sẽ mở một cái shop bán những cái đồ phụ kiện của nữ như gấu bông chẳng hạn dạ. thì rồi mở chung mặt bằng một bên bán bách, một bên bán <laughs> quần áo phụ kiện dạ nói chung mỗi người có một hướng lập nghiệp như vậy là tốt rồi bây giờ mình nói một câu gì đó tình cảm lãng mạn thuyết phục nhau đi thôi em hát để anh ờ, được vậy đi anh yêu em nhiều lắm và anh sẽ nói cho em nghe là à, <laughs> chết làm lại làm lại chứ hàng chi ông ế tới ngày hai đúng rồi đó là hai ba bắt đầu dạ. chưa chưa để em nhắm lại cái ừ, điều dạ. à rồi anh yêu em nhiều lắm và anh đã nói cho em nghe là bao yêu thương say đắm không như gió bay ngang qua đưa đôi tay anh ngắm hay cùng bên nhau hạnh phúc trăm năm hay đặt bờ môi lên bờ môi để đôi mi ngắm người yêu ơi <laughs> Nói câu gì đi em, nói câu nói, nói Sao đi. nhanh lên, cơ hội cuối cùng nè, 20 giây à, Anh sẽ hứa à, thực hiện những gì à, em mong muốn Buông <laughs> cái ngón tay ra đi <laughs> Dạ, cố gắng nặng hết mụn Câu này dễ thương nè Đây, nút bấm đây Rồi dạ. Chúng ta có ba tiên đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không một hai ba ở dưới chỉ đạo lớn ghê ha hết thời gian ủa ủa gì ủa bóng mà có không có rồi vậy giật mình hả thời dễ thương quá bóng mà là ủa bẻ ngón tay hoài nắm tay người ta đi thấy sao thấy có điện mới giật giật hùng gái hùng gái đi